Ờ, quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó về vấn về cái vấn đề là tiêm vaccine các bạn thì ở Việt Nam mình hiện tại tỷ lệ tiêm vaccine rất là ít thì ờ, cho nên là cái dữ liệu thông tin về vaccine thì nó cũng không có nhiều cho nên là mình đã có hỏi một vài bạn một vài người bạn của mình ở bên nước ngoài ở bên Mỹ thì bạn mình ở bên Mỹ thì sẽ khuyên mình không nên tiêm vaccine bởi vì khi mà vaccine nó nó thử nghiệm nó chưa có có có, có nhiều cho nên là cái tỷ lệ nó rủi ro rất là cao ừ, nếu mà không có bệnh thì không nên tiêm còn một người mà bạn bà, bạn của mình ở bên đức á, thì lại có một cái suy nghĩ khác các bạn mà mình thấy cái suy nghĩ này rất là hay ừ. đó là à, khuyên mình nên tiêm một à, tiêm vaccine các bạn thì à, cái gì nó cũng có cái rủi ro các bạn vaccine nó cũng có rủi ro mà thậm chí bị bệnh nó cũng có rủi ro cái gì à, làm ăn kinh doanh gì nó cũng có rủi ro chứ không có gì gọi là hoàn hảo trăm phần trăm nhưng mà khi mà mình tiêm vaccine ai cũng tiêm vaccine à, thì tỷ lệ cái tử vong nó sẽ rất là thấp ví dụ như à, là 100 triệu người tiêm vaccine thì cái tỷ lệ tử vong nó giảm đi à, ít hơn 50 người đó các bạn theo như thống kê là như vậy thì à, thì anh ta nói với mình là ảnh chấp nhận cái rủi ro tiêm vaccine à, có thể là chết à, nhưng mà anh muốn nhận cái rủi ro này để cái tỷ lệ người mắc virus corona đó nó thấp đi và cái tỷ lệ tử vong vì cái covid nó thấp đi à, anh chấp nhận cái rủi ro nên anh, tiêm vaccine thì mình thấy là cũng đúng các bạn cái gì nó cũng có cái rủi ro thuốc cũng vậy thuốc gì cũng vậy nó cũng không thể nào người ta có thể cam kết cho các bạn là một trăm phần trăm là các bạn không có rủi ro thậm chí các bạn đi sinh sinh sinh đẻ cũng vậy nữa các bạn người ta đã đỡ đẻ là hàng trăm hàng ngàn ca nhưng mà các, các phần rủi ro khi các bạn đi sinh à, ờ, các bạn cũng phải à, lên bằng mổ các bạn cũng phải ký giấy là nếu có chuyện gì thì các bạn tự chịu chứ người ta cũng không có chịu nhưng mà người ta cũng sẽ cố gắng hết sức à, thì cái gì nó cũng có rủi ro cho nên là mình cũng à, theo cái lời khuyên của cái người bạn người đức của mình là sẽ tiêm vaccine thì mình hy vọng là các bạn cũng tiêm vaccine các bạn có thể lãnh một cái rủi ro mặc dù nó rất là thấp và tỷ lệ mà để mà chết vì vaccine nó rất là thấp hơn cái tỷ lệ cái người chết vì covid rất là nhiều nên là mình cũng chấp nhận cái rủi ro đó để tỷ lệ nhiễm covid bị thấp đi và cái tỷ lệ chết vì covid nó thấp đi nếu mà ai mà cũng sợ không tiêm vaccine thì cái tỷ lệ chết vì covid nó sẽ rất là lớn đó thì mình hy vọng là và cái cái cái vaccine mà mình à, được uh, nói đó chính là cái vaccine mà AstraZeneca à, vaccine à, Pfizer à, thì là những cái loại vaccine tốt còn như là Sinopharm hay là Sputnik thì nó sẽ không có tốt đó, thì à, nếu mà các bạn có tiêm vaccine thì các bạn sẽ tiêm à, những cái loại vaccine mà nó có những cái dữ liệu đã được kiểm chứng tốt hơn thì các bạn nên tiêm để mà thứ nhất là mình đã có chấp nhận cái rủi ro và thứ hai à, là mình phải chọn lựa cho nó cái cái tốt để thà nó có nếu có rủi ro thì nó cũng nó cũng tốt hơn nó sẽ hạn chế những cái rủi ro hơn còn cái gì thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro à, mặc dù là các bạn có bệnh nền hay không bệnh nền hay là có những cái gì đó hay là thậm các bạn rất là khỏe hay là như thế nào đó thì nó cũng cũng vẫn có cái rủi ro nhưng mà chúng ta nên chấp nhận cái rủi ro đó mặc dù cái rủi ro đó không cao đó bạn rủi ro đó tỷ lệ rất là nhỏ thôi rất là cực cực cực cực kỳ nhỏ đó, đó thì các bạn nên uh, tiêm vaccine mình nghĩ là như vậy à, còn nếu mà thì tùy theo ý kiến của mỗi người thôi nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn nên à, tiêm vaccine để giúp cho một cái cộng đồng nó được khỏe và cái tỷ lệ người chết vì covid nó thấp tỷ lệ người nhiễm vì covid nó thấp nó thấp hơn ừ. thì à, mình chỉ có đôi lời chia sẻ về à, tình hình à, tiêm vaccine trong cái à, mùa dịch này thì à, hy vọng là sẽ giúp được cho các bạn một vài cái thông tin hữu ích À, trước khi mà chúng ta có những cái quyết định uh, tiêm hay là không tiêm vaccine xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn